Hello cả nhà Hiện tại Toàn đang có lô đất Ngang 5 sau 100 Ở Long Hưng, Phú Riềng View hồ như thế này Và đây là view hồ Toàn đang đứng dưới hồ Toàn đã làm một cái video cực kỳ dài rồi Và cái này Toàn quay một cái video ngắn để cả nhà nắm rõ Phía bên kia Nhà ở rất là đông Ở san sát với nhau Ở đây là dân cư đông rồi nha cả nhà Đó, cả nhà thấy Toàn đang phóng to lên này Thì nhà ở rất là đông Và vị trí ngay vị trí này là vị trí mà chúng ta có thể làm homestay hay là chúng ta làm khu du lịch sau này được nha sau này thì chúng ta sẽ làm hoặc bây giờ chúng ta có thể làm và chúng ta marketing à, chúng ta chạy quảng cáo thì cũng có nhiều người biết và phía xa xa chỗ kia ờ, cái hồ nó có hồ sen luôn cho nên chúng ta tận dụng ở đây chúng ta làm um, du lịch được à, nếu mình biết cách rồi về lại lô đất thông tin lô đất là ngang 5 sau 100 có 100 mét thổ cư trên mỗi lô à, mặt tiền đường là 12 mét và con đường này đã đóng tiền làm đường nhựa rồi nha cả nhà đã đóng tiền rồi và giá cực kỳ hấp dẫn so với tại thời điểm nha tại thời điểm hiện tại nha hôm nay là ngày 4 tháng 5 năm 2023 giá cực kỳ tốt nha và đây đây là móc này hiện tại thì ờ, ở đây là đất đã có số là 10 mét rồi à, tức là 10 mét mỗi lô rồi và trên mỗi lô có 100 mét thổ cư rồi ví dụ như ai mua lô 10 mét thì bán luôn bán luôn nha cả nhà giá là cứ inbox cho toàn toàn sẽ cung cấp cũng như là là, là chi tiết cho cả nhà đó cả nhà thấy này phía lên chỉ là đường 12 mét và toàn sẽ ở đăng video ngắn cũng như video dài cả nhà cứ theo dõi hết cái cái kênh của toàn thì sẽ thấy và vị trí này thì à, rất đẹp rất đẹp nha cả nhà ai muốn vừa đây nghỉ dưỡng cũng như là mua đất đó mà à, có không khí mát mẻ thì cứ vào đây rồi cái nhà xem thấy hay hãy nhớ bấm like chia sẻ đăng ký kênh cho toàn nha có một lô đất ngang năm sau 100 có 100 mét thổ cư trên mỗi lô đất view hồ như thế này tại Long Hưng Phú Riềng giá cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn và cực kỳ rẻ nha cả nhà và đối diện lô đất có những căn biệt thự đây và cái nhà hiện tại thấy hiện tại những căn biệt thự này thì nó đã đi vào hồ hoạt động tức là đã có người ở và người ta vừa đây người ta gọi là giống như nghi dưỡng ở cái nhà cái nhà thái này đó. rồi gần với uh, trên cái hồ này có một cái đám sen cực kỳ to đó đây là sen này vậy ai muốn mua những lô đất này thì inbox cho toàn hiện tại ở đây toàn sẽ có 14 lô nha cả nhà 14 lô ngang đâm sau 100 trên đất có 100 mét vuông và ai muốn mua 10 mét thì có thể là bán ngay lập tức nha tức là mua công chứng ngay lập tức còn 5 mét thì chờ tầm khoảng 3 tháng đến 6 tháng tại vì à, từ 10 mét tức là từ số 10 mét phải cắt ra 5 mét và có thời gian lên thổ cư 3 tháng là có rồi đúng không trong thời gian 3 tháng là có có có có, có số 5 mét nha thì inbox cho toàn nha 20 mét nữa hả ngoài à, 70 mét cái à, vườn cao su này thì còn có 20 mét vườn điều bên này nữa cũng view hồ những căn nhà cũng tại vị trí này nha và đây đây là vườn điều 20 mét và 20 mét này à, giáp tranh với à, đám cao su của mình à, như vậy là tổng lại là bên kia 70 mét bên này 20 mét và cứ cắt ra mỗi lô 5 mét có 100 mét thổ cư view hồ Long Hưng Phú Riềng giá cực kỳ hấp dẫn cực kỳ hấp dẫn nha cả nhà và wow. toàn khẳng định ở vị trí này là một trong những vị trí mà về tương lai cực kỳ tốt cực kỳ đẹp và chúng ta có thể làm à, mọi thứ ví dụ như là làm homestay làm cà phê hay là làm khu nghỉ dưỡng à, chúng ta có thể làm khu du lịch luôn qua đường này là con đường 12 mét đã đóng tiền làm nhựa rồi và chỉ việc à, nhà nước vào vào làm thôi còn dân người ta đã đóng tiền cứ có lấy cam mà đi ở đây có có có người thì táo đi luôn này nó có đường này đây là hồ sen luôn cả nhà